Có đôi khi anh thường còn suy Có lẽ rằng mình đã yêu em đúng không Trong anh em nhớ ngày mong Vui và hao hứng trong lòng Nhìn bóng thiên anh cứ ngóng trông có yêu không hay chỉ là ngung nhớ Anh vẫn mơ về tình yêu trong giấc mơ Chú hay chi chết là hồi Ô vi cho ngốn mà coi Trời ơi xin trả lời câu hỏi Chắc chắn là yêu nha Chắc chắn là yêu nha Chắc chắn đây là yêu Em cứ nhớ nhung nhiều Ngày lại chờ bao Thì đây chính là yêu Em cứ chờ anh đi Chớ có vội quay đi You come here with me mai sau ta sẽ bên nhau bên nhau đến mãi mai sau đến khi tóc phai màu cũng là của nhau đôi mắt em như là hà lan tình yêu này chắc là trời ban cuộc đời này học rồi sẽ tan nhưng tình ta chắc chắn là không tàn anh biết em cần một người yêu em cái gì anh sẽ hãy cho đến xem tình yêu hà hai chúng ta sẽ đem một quanh trái đất này thì ai sẽ phát hiện một giờ thì có sáu mươi phút rồi phút là em có một chút ngày xưa thì có ông bụt ngày nay danh trẻ soi gúa đây lại hay lại hay hết mở một ngày bay sớm lên mơ lại nhớ em ngay em khi tâm trí anh nhiều được đây đây hẳn bờ cuộc đời của em ngay có đôi khi anh vẫn thường suy nghĩ có lẽ rằng mình đã yêu đúng không trong anh đêm nhỏ ngày mau ngâu vào hơn trong lòng thì bóng ai khiến anh cứ ngóng trong ngóng trong đêm ngày có yêu không hay chỉ là nhung nhớ anh vẫn mơ về tình yêu trong giấc mơ yêu hay chỉ là hít hòa hồi cô bị ngó xuống mặt coi Thầy ơi xin trả lời câu hỏi Chắc chắn là yêu nha Chắc chắn là yêu nha Chắc chắn là yêu, yêu, Ra đây chính là yêu yêu, yêu Ngài lại chờ bao nhiêu Thì đây chính là yêu Em cứ chờ anh đi Cho có vòi quay You come home with me Mai sau ta sẽ bên nhau Bên nhau đến mãi mãi sau nên khi tóc tai mau cũng là của nhau cùng nhau cùng nhau cùng nhau chắc chắn là yêu chắc chắn là yêu chắc chắn là yêu yêu yêu yêu chắc chắn là yêu yêu yêu yêu chắc chắn là yêu nhau